Trong phần này, các bạn nhớ thầy công thức diện tích tính tam giác bất kỳ được tính như sau. Diện tích của tam giác bằng nửa nhé, bằng nửa tích cạnh với đường cao tương ứng với cạnh đó. Diện tích tam giác bằng nửa tích cạnh này với chiều cao nhưng phải ứng với cạnh đó. Thầy vẽ hình một minh họa đây là một tam giác bất kỳ thì diện tích tam giác sẽ bằng 1 phần 2 A nhân H trong đó H và A A là cạnh và H là chiều cao ứng với cạnh đó nhớ nhá công thức diện tích này bằng một nửa rồi nhưng của chiều cao nhân cạnh nhưng cái chiều cao phải ứng với cạnh đó được chưa và thầy trò chúng ta sẽ đi chứng minh nhanh các công thức tính diện tích tam giác được chưa à, chúng ta có những gì rồi nhỉ có diện tích hình chữ nhật có diện tích hình vuông và có diện tích tam giác vuông và trong phần lý thuyết này thầy sẽ sử dụng tam giác vuông công thức tính diện tích của nó để tính diện tích của một tam giác bất kỳ các bạn xem nhanh cho thầy giả thiết có gì thầy giả thiết có một tam giác có một cái diện tích là f